Xin kính chào toàn thể quý đầu tư à, Đến với tuần nhận định tuần thứ hai từ mùng 8 cho đến 12 của kênh đầu tư TGC Như quý vị biết thì tuần qua là một tuần ờ, tăng giá Tăng giá khá là mạnh của cậu vàng Cậu vàng của chúng ta mở cửa 1783 ờ, ừ, Tăng giá trở lên đến cái vùng 96, 97 Vùng mà chúng ta canh bán đấy 95.800 đấy Và cậu vàng giảm giá xuống được vùng 58 và cuối kết tuần là tăng giá mạnh tuần qua có thể nói là một tuần giao dịch cũng thành công của chúng ta đúng không ạ Đó. cậu vàng đầu tuần thì chúng ta canh bán ở vùng 95.800 cậu vàng lên đến đây thì quay đầu Đó. giảm xuống vùng 5860 thì vùng này vùng chúng ta mua hôm đó tôi nhớ tôi cũng có update lệnh mua cho quý đầu tư đấy Đấy, trong nhận định của đầu tuần thì tôi không nhận định có phiên mua đúng không ạ nhưng mà khi trong tuần mà ngày mùng 3 lúc đó nó có tín hiệu mua thì tôi có update cho quý vị là mua 5962 đấy đó. và thực tế thì chúng ta mua sau đó chúng ta chốt lời thôi vùng 7580 thì giá vàng nhanh, nhanh chóng đạt đến đấy hôm đó xuống đúng đến 58 khớp được lệnh của chúng ta sau đó nhanh chóng là tăng trở lại ngày hôm sau ngày hôm sau lên cao nhất là 98 cơ nói chung là tuần vừa qua thì cầu vàng diễn biến xuống đầu tuần giảm cuối tuần có một chút hơi bất ngờ đó, vì tôi không nghĩ là cuối tuần có vàng giảm được bởi vì thông tin ờ, kỳ vọng là cùng với việc là cắt giảm que và thông tin về năm Pham việc làm tốt thì nghĩ là cậu vàng sẽ điều chỉnh nhưng tuần qua cậu vàng hoàn toàn lộn ngược sóng tuy nhiên rất là bình thường chúng ta cũng không thiệt hại gì cả đúng không ạ chúng ta canh bán ở vùng 95.800 thì bán từ đầu tuần còn lần hai đương nhiên là vòng lại chúng ta không bán rồi đầu tuần chúng ta không canh mua nhưng giữa tuần có tín hiệu chúng ta vào lệnh mua ngay như vậy chúng ta cũng ăn cả hai kèo lên xuống rồi đó là diễn biến tuần qua à, tôi sẽ điểm qua tin tức thì à, tuần qua tâm điểm của chúng ta chính là cuộc họp FOMC đúng không ạ à, trước đó thì chúng ta có thay đổi việc làm đây à, vào ngày thứ tư tin của chúng ta tuần qua bắt đầu mạnh vào ngày thứ tư à, chỉ số ờ, ngày thứ ba thì chỉ ngày thứ tư đúng rồi đúng rồi ngày thứ tư ạ ngày thứ tư ờ, chỉ số là ADP Nam Farm của chúng ta cái bảng lương phi nông nghiệp được khảo sát bởi tạp chí ADP nó cũng rất là tốt tăng trưởng 571.000 ờ, việc làm cao hơn 400.000 việc làm dự kiến và cao hơn chỉ trước 523.000 cái PMI IFN của chúng ta cũng tốt dự kiến 619 thế nhưng thực tế lên đến 667 một con số rất tốt trong nhiều kỳ trở lại đây đấy ạ chúng ta nhìn thấy nhiều kỳ trở lại đây của chúng ta không đạt được con số 67 này con số 67 có lẽ phải lâu rất là lâu rồi Đó, trước năm 2020 Đó, chúng ta biết là cái cái cái chỉ số này nó rất là tốt à, bên cạnh đó thì đêm uh, ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm FOMC có nhóm họp chúng ta biết rồi nội dung cuộc họp này chủ yếu là xoay quanh cái vấn đề là cắt giảm QE và lãi suất thì thực tế lãi suất không có gì thay đổi Fed thì không nhấn mạnh đến cái yếu tố là lạm phát tạm thời tuy nhiên Fed cũng vẫn ờ, vẫn vẫn bảo vệ cái quan điểm của mình tức là lạm phát sẽ nhanh chóng qua đi và vào khoảng mùa thu năm sau thì lạm phát sẽ được kéo xuống đấy là quan điểm của Fed và Fed cũng có thòng thêm cái ý là nếu mà lạm phát tiếp tục tăng cao vượt ngoài dự kiến thì Fed sẽ hành động tức thời điều này chứng tỏ là cái ờ, vấn đề lạm phát ngày mai nó sẽ là tâm điểm gắn liền với tăng lãi suất thế nên việc chúng ta theo dõi lạm phát của một vài tháng tới từ nay đến cuối năm nó sẽ cho kết quả khá là rõ ràng về cái chính sách của Fed năm sau và tuần sau thì chúng ta có lạm phát rồi nhá tuần tới này tuần tới của chúng ta tuần tới giao dịch là có chỉ số lạm phát của tháng 10 à, vào cuối tuần thì chúng ta có bảng lương phi nông nghiệp thì bảng lương phi nông nghiệp rất là tốt à, thu nhập theo giờ cũng tăng khá là cao tiếp tục tăng 0,4% à, bảng lương phi nông nghiệp cũng rất là tốt 531.000 ờ, việc làm, cao hơn 455.000 việc làm và cao hơn 312.000 việc làm kỳ trước rất là nhiều. Đấy, ờ, chúng ta nên nhớ là việc làm kỳ này là được điều chỉnh nhé. Kỳ số liệu kỳ trước công bố là có 194.000 việc làm nhưng thực tế thì sau khi điều chỉnh số liệu chính thức thì nó là 312.000 việc làm. Chúng ta nên nhớ là số liệu công bố đầu tháng là số liệu uh, sơ bộ nhé, còn số liệu chính thức là số liệu điều chỉnh vào tháng sau nhé. à, tỷ lệ thất nghiệp cũng xuống rất là thấp đã tiếp tục giảm xuống là 4,6% chúng ta nhớ là đầu năm tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta còn ở mức khá là cao à, tháng 1 vẫn còn ở 6,7% hiện nay đã giảm xuống 4,6% gần trở về trước đại dịch rồi đó chúng ta biết trước đại dịch thấp nhất là 3,5 3,6 thôi à, chỉ còn cách 1% nữa thôi so với cái lúc tỷ lệ thất nghiệp 13% thì gần như là giảm đến 90% rồi có thể gọi là đạt yêu cầu à? với những dữ liệu kinh tế như vậy à, thì chúng ta có thể thấy là à, kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục phục hồi và Fed thu QE cái này thu thì chúng ta biết trước rồi đúng không ạ 15 tỷ đô một tháng dự kiến nếu không có gì thay đổi tốc độ có thể thay đổi tuy nhiên nếu không có gì biến động bất ngờ thì trong vòng 8 tháng mùa thu năm sau à, mùa hè năm sau tháng 6 sẽ kết thúc à, với cái việc mà Fed bắt đầu à, giảm van cung tiền thì sớm muộn nó sẽ ảnh hưởng thị trường tài chính thôi có thể nó có độ trễ nhưng chúng ta biết là toàn bộ thị trường của chúng ta thì là tăng rất là nóng trong uh, thời gian năm 2020 2021 thì bây giờ van cung tiền bắt đầu thắt lại thị trường tài chính sẽ sớm xảy ra những rung lắc biến động mạnh thậm chí đảo chiều xu hướng chúng ta chờ đợi xem nhé còn riêng đối với à, thị trường tiền tệ thì chúng ta biết rồi nếu lạm phát tiếp tục tăng cao thì có lẽ giá vàng sẽ tiếp tục bay bổng và tuần tới chúng ta chờ đợi xem vàng đang ở một cái xu thế rất là mạnh à, đó là thông tin tuần trước còn đối với tuần này tuần này của chúng ta ngày thứ hai thì chúng ta có chủ tịch Fed phát biểu đó. sau đó là dạng sáng ngày thứ ba thì có chủ tịch BOV phát biểu này về tin kinh tế thì thứ hai không có tin gì của Mỹ quan trọng cả à, thứ ba thứ ba thì sẽ có chỉ số PPI nhé chỉ số giá đơn giá sản xuất PPI thì dự kiến là tăng 0,5% đối với PPI và 0,5% đối với Core PPI và chúng ta tiếp tục có chủ tịch Fed phát biểu Đấy. vào 9 giờ vào ngày thứ tư có lẽ thông tin tuần sau được chờ đợi nhất trong tuần có lẽ rơi vào ngày thứ tư đó thông tin về CPI thông tin này hứa hẹn sẽ gây ờ, nếu tiếp tục biến động mạnh nó có thể gây ra cái sự biến động mạnh đối với vàng đó, ngày thứ tư nhé ngày thứ tư của chúng ta này CPI dự kiến tăng 0,5% co CPI dự kiến tăng 0,4 số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp cũng dự kiến ở mức thấp 266.000 đơn ngày thứ năm à, thứ năm thì à, Mỹ Bank Holiday có lẽ thứ năm sẽ biến động à, theo kỹ thuật thôi à, biến động theo cái dư âm ngày thứ tư và vào ngày thứ sáu thứ sáu thì chúng ta có cái à, dự báo tiền tệ đó cái ngày thì à đâu thứ sáu không có tin các bạn ạ thứ sáu có niềm tin tiêu dùng thôi cũng không quan trọng lắm nhưng ngày thứ bảy sẽ có cái phần dự báo tiền tệ tất nhiên đây là cái ờ, khảo sát thôi nói trung tâm điểm của tuần sau sẽ rơi ngày thứ tư nhé thứ ba thứ tư sẽ hai ngày dao động mạnh thì chúng ta chú ý đó là về tin tức còn xét dưới góc độ kỹ thuật ạ thì vàng của chúng ta đã bẻ gãy trên tăng ngắn hạn rồi khi nó đóng cửa daily vượt 1807 là nó gãy trên ngắn hạn rồi tuần sau vàng sẽ liên test cái trên trung hạn thôi cái chen từ đỉnh năm ờ, tháng 8 năm 2020 ờ, đến giờ Đấy. À, giá đang nằm quanh vùng 30 35 nếu giá đóng cửa vượt trên giá 1835 thì nó sẽ chính thức là break out và chính thức kết thúc cái giai đoạn sóng điều chỉnh và vàng lúc đó sẽ bước vào giai đoạn uptrend dài dài hạn đấy không phải uptrend đơn giản đâu chúng ta nhìn này khi vàng break xong đấy trước đó thì khi vàng break cái chen ờ, điều chỉnh trung hạn này ở cái vùng giá 15 1350 ờ, này đấy, sau đó vàng bước vào chen tăng dài hạn kéo lên cho tận 2000 đấy, đấy chúng ta nên lưu ý từ tháng 6 2019 tăng hơn một năm bây giờ vàng đang đứng ở một cái chen nó khá là quan trọng đấy sau khi vàng tăng từ 1.200 cho đến 2.000 thì gặp một chen điều chỉnh kéo dài là hơn một năm rồi từ tháng 8 năm 2020 đến giờ là đang tháng 11 2021 rồi quá trình điều chỉnh cũng rất là dài tích lũy cũng khá là chặt biên độ cao nhất 20% cũng phù hợp rồi nói chung cũng đạt biên độ các lần trước thì vàng đều điều chỉnh tầm 20 30% lần này điều chỉnh 20% là không có thể gọi chấp nhận được đạt biên độ nếu bây giờ vàng break out thì đây nó là xu hướng tiếp diễn chúng ta biết đây là sóng 1 nếu lấy gốc sóng à, kết thúc chu kỳ điều chỉnh Đấy. À, nếu sóng 1 này xong rồi bây giờ sóng 2 điều chỉnh xong mà sóng 3 thì chúng ta biết là nó là mở rộng của sóng 1 thì nó rất là kinh sóng 1 tăng được gần 1.000 điểm sóng 3 thì 1,68 đến 2 lần sóng 1 thì đâu đó nó cũng sẽ tăng khoảng 1.600 đến 2.000 điểm Giờ chúng ta đang ở một mốc khá là quan trọng trong tuần sau Cá nhân tôi nghĩ là tuần sau sẽ là tuần chúng ta canh mua thôi Không phải canh bán đâu Vấn đề là kỹ thuật mua ở đâu Bây giờ nếu chúng ta nhìn như thế rồi Nhìn dài là tăng rồi Nhưng vấn đề vẫn cần chờ nó xác nhận là phải đóng cửa vượt 1835 Còn kể cả ngắn hạn canh mua chúng ta sẽ mua ở đâu Chúng ta phải trở ra cái khung thời gian ngắn hơn thôi nha đây có lẽ trên khung thời gian H4 chúng ta sẽ canh mua thôi H4 thì tôi nói rồi vẫn đang tiếp tục tăng không tìm được điểm mua trên H4 bạn nha <laughs> ngắn hạn là không tìm thấy điểm mua đâu khó đấy có lẽ chúng ta sử dụng đến kỹ thuật đơn giản nhất thô sơ nhất thôi chúng ta canh độ hồi của thị trường tại phiên hôm trước thôi chứ kỹ thuật lớn thì không có canh độ hồi của thị trường tuần trước đây chúng ta sẽ canh mua ở khu vực thứ nhất là 1804 nhá 804 như vậy là canh nó test lại trên này đấy 0405 này test lại trên này chúng ta dừng lỗ có lẽ là 98 dừng lỗ tầm 6 giá thôi 67 giá thôi chốt lời có lẽ chúng ta hướng đến vùng 1832 nhá chốt lời tầm gần 30 giá nếu dừng lỗ 6 giá thì nó cũng là chấp nhận được không sao cả nếu vùng 1804 mà bị gãy à, hỗ trợ tiếp theo nó nằm ở 95 thì tôi không tin tưởng cái hỗ trợ này tôi nghĩ là hỗ trợ tiếp theo nó sẽ nằm ở vùng 88 Fibo 50 Đấy, 8, 85, 88 Nếu chúng ta bị cắt lỗ ở cái vùng 98 thì chúng ta sẽ canh vùng 85, 88 nhé Khu vực này chúng ta mua chúng ta dừng lỗ 78 Đấy, vùng lỗ qua Fibo 618, 618 nằm ở 81 chúng ta dừng lỗ 78, 79 là ok lắm rồi Không sao cả Và mốc chốt lời thì vẫn hướng lên cái vùng 32 này thôi Ngược lại nếu khi giá tiệm cận vùng 30, 35 thì chúng ta cứ chốt lời đứng ra ngoài đã khi nào giá đóng cửa đóng cửa H4 thậm chí đóng cửa daily mà trên 35 thì chúng đó chúng ta lại canh mua lúc đó vùng 30 à, 35 này lại quay trở lại thành vùng mua <laughs> Đấy, quan điểm của tôi là như vậy quan điểm của tôi thì chúng ta cứ đánh từng khúc trung hạn một thôi trung hạn tuần sau là canh mua nhé tôi không khuyến nghị canh bán tuần sau tạm thời là như vậy không có bán biết nhiều bạn bảo đến cái ờ, cản vùng 30 ờ, 35 này chúng ta cứ bán ra đúng nếu bạn bán ăn 10 điểm thì tôi nghĩ là ăn được đấy ờ, ba lần nó đập đến vùng này quay xuống rồi nhưng tôi thì tôi không thường không vào lệnh bán ăn 10 giá đó. nếu chúng ta ăn ít phải 20 giá vì chúng ta dừng lỗ 7 8 giá rồi mà nếu thế thì tôi sợ là không điều chỉnh được đến 20 giá do vậy chúng ta không thành bán chúng ta cứ thuận chiều sóng chính mà đánh thôi nhé đó là đối với cậu vàng còn chúng ta xét chỉ số DXY thì sao à, chỉ số DXY thì vẫn đang đi trong cái trend này nó vẫn sẽ tiếp tục tăng giá tuy nhiên cái mức độ tăng giá của nó đã chậm lại rất là nhiều rồi chúng ta nhìn tuần qua DXY tăng giá nhẹ tuần qua là vàng DXY cùng chiều luôn nhá đấy các bạn lưu ý không phải lúc nào DXY tăng là vàng cũng giảm đâu tuần qua vàng tăng DXY cũng tăng tuần tới thì nhiều khả năng DXY hiện nay đang bị cản ở cái khu vực 945 ờ, này có lẽ cũng không vượt qua rồi với cho đến ờ, cuối tuần như này lực bán mạnh như vậy khi chạm vùng 945 thì có lẽ không vượt qua tuần tới khả năng đi ghi lại điều chỉnh thôi nếu đã test 945 không qua thì có lẽ lại điều chỉnh test trở lại 935 thôi Đó. tiếp tục ten cái chen hỗ trợ mà D như vậy D đô la index tuần sau sẽ là điều chỉnh Đó. yếu suy yếu đô la index mà suy yếu thì tức là các cặp tiền tệ khác sẽ tăng giá như vậy xu hướng chính của cặp tiền tệ khác tùy soi chart thôi nhưng ưu tiên mua lên đó là đối với DXY như chúng ta xem các cặp tiền tệ chúng ta sẽ biết thôi đối với cặp UZ này UZ này thì USD yếu UZ sẽ sẽ giảm giá thôi Tuy nhiên UZ thì nó biến động hẹp tôi không khuyến nghị mua lên bán xuống UZ à, Tuy nhiên đối với EU EU thì chúng ta sẽ canh mua thôi nhé với việc USD test và nhiều khả năng giảm thì u chúng ta canh mua thôi có lẽ chúng ta canh mua quanh đáy chúng ta kỳ vọng nó tạo mô hình hai đáy đấy hy vọng nó vẫn đang loanh quanh ở 1 chấm ờ, à, 1.1530 chúng ta mua ở đây dừng lỗ 50 pip nhé 1.1470 1480 chúng ta chốt lời chúng ta kỳ vọng uh, 1.1680 150 pip nhé chốt lời này dừng lỗ 50 pip còn chốt lời 150 pip đó là đối với EU ờ, EU nó biến động thường biến động yếu ít khi biến động mạnh nên chúng ta chỉ kỳ vọng chốt lời được 150 đến 200 pip thôi hai em giá thôi GU GU thì uh, tuần qua uh, ờ, BOJ là không tăng lãi suất GU đang bị bán Tuy nhiên tôi vẫn đang nhìn thấy hỗ trợ của GU thôi khi nào cái đáy này nó chưa bị phá thì thì GU ngắn hạn vẫn là tăng do vậy có lẽ GU chúng ta canh mua thôi cũng canh mua nhé nếu đô la index yếu chúng ta canh mua GU cũng là canh quanh đây cũ kỳ vọng tạo mô hình hai đáy 1.3420 nhé dừng lỗ các bạn dừng lỗ GU các bạn là dừng lỗ 60 pip cho tôi 1.34 1.3360 còn chốt lời thì chúng ta chốt lời tôi 200 pip 200 đến 300 pip nhé đứng u u cạc thì xu hướng của nó không không rõ ràng xu hướng tăng giá đấy nhưng mà cái biên nó hơi nhỏ có lẽ chúng ta đứng ngoài AU cũng vậy nó không điều chỉnh được đến điểm kỳ vọng của chúng ta GG thì có lẽ chúng ta thôi bởi vì G vừa tăng giá so với U nhưng GU lại có thể tăng giá so với rồi ờ, có thể tăng giá som u cái này thì nó khá là đan xen thôi có lẽ tuần tới đối với tiền tệ chúng ta chỉ nên giao dịch GU với EU thôi nhé còn lại chúng ta tập trung vào vàng vì cậu vàng xu hướng nó đang rõ nét hơn rõ nét hơn cả hạn đối với ờ, dầu má dầu thì sao má dầu thì có đỉnh rồi đúng không quý vị có lẽ bây giờ má dầu chúng ta chỉ canh hồi lên là chúng ta bán thôi Đấy dầu tuần qua cũng đã thời điểm chạm đến 77 rồi đấy cái chiến lược bán ở vùng 85 của chúng ta thì cũng chạy được 8 giá có thể chốt lời để bán lại là bình thường thôi không sao cả đó. dầu thì hiện nay đang ở trên giảm điều chỉnh giảm tạo đỉnh rồi thì có lẽ chúng ta chờ nó phục hồi thôi nếu nó phục hồi nó test được cái chen này đâu đó rơi ở quanh 83 83 bán bây giờ chúng ta có đỉnh 85 rồi vượt 85 chúng ta dừng lỗ thôi thì cũng tốt thôi bán quanh 83 nhá 83 cộng trừ là dừng lỗ khi giá phá qua 85 chốt lời thì sao chốt lời thì chúng ta hướng đến phía dưới này thôi 70 nhá ngắn thì có lẽ là chúng ta hướng đến cái đỉnh 75 Đấy, bán 83 dừng lỗ 85 hướng 75 70 đó là dầu Đấy, xa hơn thì chúng ta hướng đến vùng 68 và vượt qua đây thì chúng ta phải hướng đến vùng 60 Nói chung là chúng ta cứ chạy từng khúc một thôi trong một tuần để nó chạy dài đấy tôi cũng không tin tưởng lắm tôi nghĩ là trong tuần sau dầu chạy đến 83 và chạy về 75 là phù hợp còn căng thì nó sẽ về được 69 70 thế thôi đó đối với dầu à, đối với chứng khoán Mỹ thì sao chứng khoán Mỹ tuần qua đã có một phiên nó gọi là nhảy ra ngoài cái uh, cái mô hình tích lũy giai đoạn tích lũy trước đó rồi tuy nhiên cây nến này rất có thể nó là một cây nến sau hôm do vậy chúng ta cần quan sát phiên thứ hai xem nếu phiên thứ hai là một phiên đảo chiều giảm giá thì nó có thể hình thành là cây nến mô hình sau hôm thì lúc đó nó sẽ ra mô hình đảo chiều chúng ta sẽ bán còn nếu không thì bây giờ nó tạm thời nhảy ra ngoài chen rồi thì chúng ta cứ phải đứng xem thôi xem cho đến khi nào nó có mô hình đảo chiều hoặc có nến đảo chiều thì tính nhá còn bây giờ thì một khi nó đã ra ngoài chen thì rất là khó để tính điểm dừng của nó sai số ở đây thì nó rất là lớn chỉ số chứng khoán Mỹ mà nhưng chúng ta cũng chỉ lưu ý một điểm nhé chúng ta lưu ý là đối với những nhà đầu tư ờ, lớn và quỹ lớn chuyên nghiệp như là quỹ của Warren Buffett đó, thì cũng đang gia tăng tiền mặt tích trữ ở mức kỷ lục đó 149 tỷ USD có rất nhiều người thì đang bảo là Buffett là lạc hậu rồi nhưng cá nhân tôi thì nghĩ là <laughs> rất là khó nói bởi vì đúng sai nó mang tính thời điểm đấy nhưng mà ít nhất là trong 50 năm qua Buffett đã chứng minh mình là một huyền thoại thế nên ờ, để phán xét một huyền thoại sau một vài năm thì nó có vẻ không được hợp lý cho lắm à, còn đối với chỉ số chứng khoán Việt Nam thì chứng khoán Việt Nam nhé thì tuần qua là một tuần có hai phiên kỷ lục đấy nếu các bạn mà đọc kỹ cái những dấu hiệu tạo đỉnh hoặc là tạo đáy thì các bạn đã biết rồi có hai phiên phân phối rồi nhá tuần qua thị trường có hai phiên phân phối phân phối không có nghĩa chết luôn các bạn lưu ý nhá à, nó có phiên phân phối vào ngày à, mùng 1 này và phiên phân phối ngày mùng 3 này à, ngày thứ hai tuần tới chính là phiên T3 ngày mùng 3 về chúng ta lưu ý nhé nếu trong vòng 10 phiên mà nó có 4 đến 6 phiên phân phối thì đó lúc chúng ta nên thoát khỏi thị trường đấy. thì trong tuần tới chúng ta lưu ý nếu xuất hiện thêm hai phiên phân phối nữa thì có lẽ đấy là lúc chúng ta nên thoát khỏi thị trường bởi vì lúc đó thị trường mà dư âm tăng lên thì nó không nhiều nhưng mà dư âm ờ, bán xuống thì ờ, để đến khi mà nhà tạo lập mà rút đi rồi phân phối xong rồi rút đi thì lúc đấy nó xuống rất là thê thảm có hai phiên đột biến rồi tuần qua chúng ta đã có kỷ lục khớp lệnh rồi 43.000 tỷ khớp lệnh Ờ, cá nhân tôi tôi kỳ vọng sẽ trong tuần tới sẽ có phiên phân phối tầm 50 55 nghìn tỷ thì có lẽ đấy sẽ là đỉnh đỉnh kể cả về lịch sử về khối lượng về giá trị giao dịch đỉnh muôn trượng của thị trường nhưng có lẽ là đấy là cá nhân tôi kỳ vọng thực tế nó có hay không thì chúng ta xét đã nhé đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường à, tuần từ mùng 8 cho đến 12 Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.